bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem nội thất và các bạn xem bên ngoài cũng như là các tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này thì được uh, ờ, sửa vào tháng bếp này được xuất sửa vào tháng uh, ờ, 2 năm 2017 đây là phía dưới và đằng sau tôi bọc lưới lại cẩn thận rồi để phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gia đình năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên bếp này nướng của nó cũng có mâm nướng một bị nướng được làm từ nóc đây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 chỉ có cái que bếp ga chỉ có cái que ờ, chỉ có cái ờ, bếp ga nội địa nhật nó có que cảm biến thông minh này thôi thì nhiệm vụ của que cảm biến thông minh này á là khi nó tiếp xúc với đáy nồi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 ga rò rỉ trong trường hợp bếp của chúng ta nó có bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong đây cũng là một trong những cái à, phương pháp phòng chống cháy nổ của bếp ga nội địa Nhật nên nó khá là hao pin so với bếp ga của Việt Nam nhưng mà bù lại bếp ga của nội địa Nhật thì nó lại tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều tính trung bình một tháng một cái bếp ga nội địa Nhật như thế này thì nó tiết kiệm tiết kiệm được khoảng từ 25 cho đến 30 phần trăm cái số tiền mà chúng ta sử dụng ga hàng tháng so với bếp ga của Việt Nam cũng vì là bếp nó hao pin đó, nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là bên con ó bên con thỏ như thế này thì các bạn sẽ sử dụng được khoảng từ 15 ờ, cho đến 20 ngày có giá khoảng 20 ngàn một cặp nhưng lại pin có giá cao hơn như là Panasonic Toshiba Maxell có giá khoảng 40 ngàn một cặp nhưng các bạn sử dụng được khoảng từ 30 cho đến 40 ngày rất là tốn kém để tiết kiệm thì chúng ta cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này đây thì bếp bên trái của tôi đã khóa ga trước do nóng hơn đây tôi ra thử cho bạn xem nhiệt độ là bao nhiêu 270 độ nó đang nguội bớt và đã khóa ga rồi kèm theo một tiếng nóng được đây. dù công tắc vẫn đang mở này bếp bên phải sẽ khóa sau do thời gian bật của nó là thời gian bật nó bếp là xong đề về pin cho các bạn cũng như để cho các bạn sử dụng bếp ga nội địa Nhật nó tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này tuổi thọ của viên pin sạc này là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng và khi sạc đầy thì các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 ờ, tháng rất là tiết kiệm tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng viên pin sạc này như thế nào thì cái chức năng khóa ga khi nước cạn nổ với bên phải đấy hiện thành công rồi đấy dù công tắc cũng đang mở để sử dụng pin sạc đó, đầu tiên thì các bạn kéo hộp pin ở đây ra đây hộp pin của bếp nó nằm ở vị trí này bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một pin sạc của tôi sẽ không thể nào mà gắn vừa vào được do nó cũng ngắn thôi vì thế để tăng chiều dài của pin pin lên chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu lên chút xíu thôi pin nó khi giao cho các bạn chúng tôi chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu đã cộng là cực dương nè dấu trừ là cực âm như những loại pin thông thường cực dương nó có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để cố định cái lò xo tăng chiều dài cho pin pin sau chúng ta lắp vào học pin thôi học pin đó thì nhà sản xuất làm sẵn cho chúng ta một cách ký tự dấu trừ và dấu cộng chúng ta lắp vào theo đúng y chang như vậy cho một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép trong hộp pin chú ý là các bạn là tránh lắp sai lắp đảo cực nha các bạn nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực đó, thì bếp của chúng ta sẽ không có hoạt động được đâu cũng như là để lâu ngày quá thì pin của chúng ta nó sẽ bị hư hỏng luôn ở đây thì bếp của tôi lắp pin sạc và sử dụng bình thường đây nè khi mà sử dụng pin sạc á thì ờ, các bạn ờ, biết được cái lượng pin gì hay ít qua cái đèn ở đây đèn nó báo màu đỏ nó không tắt tức là pin nó đã sắp hết hoặc là các bạn nghe vào tiếng đánh lửa của bếp tiếng đánh lửa của bếp đó, nó nhanh nó mạnh tức là pin còn nhiều tiếng đánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin của nó sắp hết thì bên phía tay trái chúng tôi làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc rồi các bạn chỉ và đi kèm với đó là có một cục đạn dây sạc dài 3 mét đây để các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu mà bếp của chúng ta nó ở vị trí xa cơ điện chúng ta cắm vào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 để các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta có thể dự đoán trước cái thời gian mà chính của nó vì thế để nếu mà các bạn muốn hẹn giờ chúng tôi có bán kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này đây cái thiết bị hẹn giờ này giá là 80.000 một chiếc để sử dụng nó rất là đơn giản chúng ta chỉ việc lấy dây sạc ra gắn vào bếp như là sạc pin rồi chúng ta lấy cái đầu dây sạc này chúng ta gắn vào thiết bị này và cắm vào ổ điện thôi các bạn có thể tăng chỉnh tối đa lên cho nó là được là 90 phút ở đây tôi sẽ để về một phút thôi để thử nè sau đó tôi bật một bếp lên các bạn chú ý bước cuối cùng á, là chúng ta phải lấy pin ra để cho bếp nó không có còn nguồn điện nữa khi mà không còn không còn nguồn điện nữa thì bếp của chúng ta à, nó sẽ khóa ga sau khi cái thiết bị này nó đã cắt điện nó hết giờ nó sẽ cắt điện bếp của chúng ta sẽ khóa ga các bạn sẽ có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được cái thời gian à, nấu của nó ngoài ra nếu như mà các bạn à, và 50 lít nếu qua các bạn nấu nướng mà chúng ta gặp cái vấn đề về cái lượng tiết lưu ga nó không có ổn định làm cho lửa chúng ta khi nấu nướng nó bị đỏ thì chúng tôi cũng có bán kèm một cái van ga 50 lít như thế này giá bán là 130.000 đó là giá chúng tôi bán hỗ trợ các bạn để các bạn sử dụng kèm với bếp ga nội địa Nhật này tại vì bếp ga nội địa Nhật này thì được sử dụng với cái ờ, van ga 50 lít này nó khá là hợp và tốt ở những nơi bán khác thì họ có thể sẽ bán là 160.000 và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài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 video clip thử bếp của tôi cũng xin kết thúc từ tại đây xin cảm ơn các bạn hẹn gặp các bạn vào những lần thử bếp lần sau